phỏng vấn và Quỳ Linh xin kính chào quý vị Chúng ta đang đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò Chương trình được dựa theo format kênh truyền hình Kansai TV Nhật Bản Được phát sóng vào lúc 15 giờ 20 Chủ nhật và 22 giờ 45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh với sự tài trợ của nhãn hàng Mắc He viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc. Mắc He là sản phẩm số 1 về điều trị rụng tóc và kích thích mọc tóc nhanh do người tiêu dùng bình chọn năm 2018. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau gặp gỡ ngay và liền cặp đôi đầu tiên. Max Hair cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không mọc tóc sau 3 tháng sử dụng. Cái thời điểm mà đôi khi mình trong công việc cái chị mình stress nặng á ừ, ừ. thì đôi khi hai người cãi nhau thì à, à có thể mà hơi to tiếng một xíu. À. Có đánh người không em ơi? Bạn kia bạn họ có đánh người không kìa? Không, dạ không đâu anh. Con trai không à, mấy mối tình rồi. Ờ, anh anh hỏi chính thức hay không chính thức? Vậy dạ, hết dạ, cũng được. Để em đến. Để em đến. Mời nhà trai. rồi chào em trai xin mời nhà gái bây giờ thì à, bạn trai bạn hãy giới thiệu lớn về mình cho bên nhà gái cùng nghe nha dạ em chào anh quyền linh chào à, em, em uh, chào chị hồng vân chào em em chào bạn nữ em chào à, khán giả trên trường quay em tên là nguyễn hồng ân năm nay em 37 tuổi uh, em đang ở quận 3 hồng ân làm gì dạ em đang là kinh doanh tự do em có mở một cái pet shop là à. bán đồ cho thú cưng à. và em có một đầu tư một vài nơi rồi chúc ừ. mừng luôn quê hồng vân ở đâu em sinh ra ở thành phố hồ chí minh thành phố hồ chí minh luôn dạ, mời nhà gái dạ em chào chị hồng vân em chào anh quyền linh chào em chào bạn nam và chào toàn bộ quý vị khán giả ở đây ạ à. Em tên là Cao Thị Diễm Hương à, Năm nay em, em 28 tuổi Em đang làm giám đốc sàn của một công ty à, bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh à, Em sinh ra tại à, Bến Tre và hiện tại đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh Ân à, cho nhà gái biết khuyết điểm, ưu điểm của em đi ưu điểm của em là em ờ, nấu ăn cũng ờ, ăn được có chí cầu tiến ờ, em không uống bia em vẫn nhậu với về công việc cũng nhậu đều uống, đúng không vẫn uống nhưng mà em không có có thường xuyên và em không hút thuốc ạ à. dạ nhược điểm của em thì em hơi nóng tính dễ tin người rồi ưu điểm của em là có tài ăn nói và có khiếu kinh doanh ngoại hình cũng dễ nhìn một xíu còn nhược điểm thì tính của em hơi nóng cái cá tính mình khá là mạnh nóng nhất của em là cỡ nào <laughs> à, nói chung thì à, trong cuộc sống này thì nó có nhiều cái việc xảy ra đó thì nóng nhất là cái thời điểm mà đôi khi mình trong công việc á chị mình stress nặng á ừ. thì đôi khi hai người cãi nhau thì à, à có thể mà hơi to tiếng một xíu à hơi to tiếng thôi đúng dạ, không dạ. em trai à, có mấy mối tình rồi ờ anh anh hỏi chính thức hay không chính thức vậy hết dạ, cũng được chính thức thì em à. Ờ, đâu đó chắc cỡ bốn năm mối tình còn không chính thức khoảng nhiêu để em đếm để em đếm để em đếm chắc là là là chắc nhiều lắm á vậy thì cái mối tình chính thức nó dài nhất là bao lâu ờ dài nhất của em là 2 năm ạ à. ngắn nhất là nhiêu dạ ngắn nhất là 6 tháng vậy thì em rút ra kinh nghiệm em thiếu sót điều gì trong tình yêu cái ờ, vấn đề chính của em khi mà em ờ, em trải qua nhiều mối tình thì em mới nhận ra một điều là uh, do cái cái cái đối tượng mà em em em quen á em yêu sai cách có nghĩa là em sẽ dành thời gian cho họ rất là nhiều và em đầu tư rất nhiều về về tất tần tật mọi thứ nhưng mà ngược lại thì em lại không nhận điều đó còn uh, có một mối tình thì là em bị ờ, người ta cắm sừng nói chung là cũng đang long đong lận đận về đường tình duyên đúng không ừ, ngày hôm nay em ngồi đây á là do là em cảm thấy là những cái gì vượt qua là mình đã chơi đủ rồi và em muốn xác định lại một cái gì đó cho nó nghiêm túc và lâu dài ừ. còn một cái lý do nữa đó là về ờ, về về phía mặt à, mẹ của em ừ. dạ sao mẹ sao um, tại vì mẹ em um, bị bệnh á dạ um, tại vì em biết là cái cái cái khắc khoải của mẹ em ờ, khi mà khi mà em ở cái tuổi này rồi mà em chưa có chưa có ổn định ừ. em thương mẹ em lắm Rồi thôi bây giờ để mình nghe cái chuyện tình yêu của bạn gái bên đây đi ha Dạ Em trải qua bốn mối tình chính thức Đa phần là kéo dài là từ 3 cho đến 5 năm Trời ơi Lấy hết cả tuổi xuân của em rồi còn Hai mươi năm yêu yêu đương đó hả? Tại sao lại chia tay? À, chia tay cũng nhiều lý do là cũng có thể là à, do tìm hiểu cũng quá nhiều rồi thì cũng ra được nhiều cái điểm mà nó không phù hợp với nhau tính cách thì đôi khi em à, đòi hỏi hơi cao ừ. là bạn phải đủ trưởng thành đủ chững chạc ok em cho cái cho chị biết cái cụ thể là cái mong muốn của em về cái người bạn trai của em như thế nào thực ra cũng không cần quá đẹp trai thì ít nhất cũng phải có một chiều cao từ mét bảy trở lên à, ngoại hình ưa nhìn một xíu còn nếu mà xét về tính cách thì à, em mong muốn tìm được một người đủ bản lĩnh đủ trưởng thành và chững chạc hơi hơi phải khéo léo tỉ mỉ một xíu còn về dạ. tài chính thì sao về tài chính thì thật ra thì à, chỉ cần công việc ổn định là được chị tại vì bản thân em à, em có thể làm ra tài chính và em độc lập về tài chính đúng được. rồi em độc lập về tài chính em cũng không quá khắc khe về bạn nam phải ừ. giàu có hay như thế này kia ừ. hai người cùng xây dựng nó sẽ tốt hơn là một người dạ đúng rồi ừ. bạn trai mẫu hình lý tưởng của em như thế nào cao ráo xinh một chút biết quan tâm chăm sóc biết chia sẻ dành thời gian ờ, biết phân bổ giữa công việc và gia đình vừa rồi á thì em thấy cái cái đòi hỏi của bạn nữ như vậy thì em thấy mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm dạ chắc được khoảng ờ, về ngoại hình chắc em được khoảng 60 phần trăm thôi về tính tình thì em nghĩ là em có thể đạt được khoảng ờ, trên 80 phần trăm ok dạ. rồi vậy là yên tâm rồi cho mình xem mắt gà gái dạ đây ạ à. chào anh à, Linh à, rồi chào em dễ thương ha xinh xắn ha giỏi giang nữa giỏi nữa giám đốc sàn của một cái công ty giao dịch mua để bất động sản bán được không em <laughs> thật ra trong dịch bệnh thì à, chuyên môn của em là chuyên về nghỉ dưỡng thì dịch càng dịch thì nghỉ dưỡng là bán càng tốt à dạ dạ tới em mời anh chị xuống resort của em luôn ha rồi em không thích đàn ông ở điểm nào trước hết thì em không thích đàn ông gia trưởng ừ. độc đoán em cũng không thích uh, hút thuốc còn em không thích phụ nữ điều gì em không thích ờ, phụ nữ ờ, hay ờ, nói đi nói lại một vấn đề không được đâu em không thích cũng phải thích thôi không thích cũng phải thích thôi người có kinh nghiệm có khác à ừ anh là kinh nghiệm rồi thấy ai cũng vậy <laughs> hỏi kiến người thân đi Ừ đó, em đi với ai? Dạ em đi với mẹ và em trai ạ à. à, Xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và quý khán giả trong trường quay ạ à. À, tôi là mẹ của Diễm Hương. Tôi là người ở Bến Tre thì được hai đứa con. Thì con Diễm Hương là con, con gái à, trưởng, còn đây là con gái ở con trai kế. <laughs> Xét qua thì thấy bạn trai bề ngoài thì tôi cũng chịu, cũng đồng ý. Còn bên trong thì thật sự để muốn cho hai con nó tìm hiểu với nhau chứ còn nhìn cái bên trong thì tôi không có đánh giá được thấy bạn trai nó có cái nhu cầu là muốn con gái của mình nó dành thời gian để lo cho gia đình thì cái này tôi cũng xin thưa thì con tôi là cái công việc nó đã giới thiệu nó rồi đó công việc rất là bận rộn và áp lực nên đôi khi không có thời gian để nó dành công việc về cho gia đình thì lúc đó mình sẽ sợ là bên nhà trai họ có cái nhu cầu nó không được thỏa mãn thì mình cũng sợ à, lên đến chính cho nhà trai chút xíu nay nhà trai nó là cân bằng giữa dạ, gia đình với công việc thôi nói nói chứ cũng tới chừng có gia đình rồi thì cũng biết lúc nào bán đất <laughs> bán nhà lúc nào coi gia đình không lo điều đó ha dạ. nói chung là dạ. nghề bất động sản ai cũng hiểu nhiều khi ờ, đêm không ngủ ngày quên ăn luôn đó dạ. lúc bán được thì nó nhịn ăn cũng vui nữa mà mẹ yên tâm đi mẹ đó con gái mẹ bạn lo lắng thôi à, em đi với ai uh, à. dạ em đi với mẹ em với lại là à bên đây có mẹ nữa xin uh, kính chào hai mc hoạt bát vui vẻ <laughs> à, tôi là mẹ của à, cháu hồng ân cháu ân á, vừa rồi thì nó cũng nói về cái bản thân nó thì là đúng là thật sự như vậy quen rất nhiều nhưng mà không có đi đến đâu hết nó không có theo được như ý mình tại vì cái tuổi trẻ bây giờ nó theo ý tụi nó nhưng mà được cái là cháu quen là cũng đâu ra đó đoàn hoàng khi chia tay cũng rất êm đẹp với tôi thì tôi chỉ yêu cầu là cái xinh xắn cái tài giỏi cái ấy ai cũng cần nhưng với tôi cái đó là phần phụ thôi tôi chỉ cần một cái người mà thật sự yêu thương nhau đến với nhau đem hạnh phúc đến cho nhau là quý rồi cô chỉ cần như vậy thôi yeah. Dạ. rồi biết rồi, dạ, biết dạ, lễ phép biết trên biết dưới yeah, đó bà mẹ nào cũng cần như vậy thôi rồi, ok đó phải mở rào đi ông ơi <laughs> Trời mở rào Trời ơi là em có món quà gửi anh dạ. Cứ bình tĩnh nào mở quà ra nào Rồi anh mở trước anh à, Đây ờ. là hai quyển sách mà em tâm đắc nhất à, Là quyển Đắc Nhân Tâm và quyển Tâm. À, Quẳng Lo Audi và Sống Vui dạ một, một cái... cái túi sách rất là dễ thương ạ à. em còn một cái món quà nữa là về tinh thần em đợi xíu ha dạ mình à, chơi một tí trò chơi cho nó thư giãn ừ vậy đi dạ. cho cuộc sống nó vui vẻ cưng dạ rồi đây là cái tiết mục mà anh anh chưa có chưa có diễn với ai bao giờ ok bây giờ thì em sẽ nói anh dừng chỗ nào anh sẽ dừng chỗ đó ha rồi ok dừng rồi dừng rồi đúng không thì anh sẽ lấy cái lá này là lá của em đã chọn ok ha em rút ra đi rồi em sẽ cho ờ, ở dưới xem và không cho anh xem có thể cho hai mc xem sau khi xem xong em hãy xé nó ra làm bốn tại vì anh hay ăn gian lắm lỡ như anh nhìn qua anh thấy hiểu không anh quyền linh xem anh quyền linh thấy chưa ạ thấy rồi thấy rồi dạ rồi anh phá cầm nó lắm đó rồi Đúng rồi. Em em lấy một mảnh ở đó em em em đốt giùm anh và em bỏ cái cái cái cho đó vào cái ly. Rồi. Rồi vậy được rồi em à. Mấy cái mà em có coi mấy phim trinh sát á thì người ta sẽ lưu lại trong cái lòng mắt khi mà người ta coi là cái nạn nhân á cho anh nhìn em chút Thật ra là em nhìn cho vậy thôi chứ để ngắm người ta lâu hơn chút <laughs> nha ok anh sẽ tìm ra cái con đó là con gì con đó có phải là con áp cơ không ạ à? đúng rồi nó Vô tay đi ạ à. để kết thúc thì anh sẽ hát cho em nghe một đoạn ha khi gặp em anh biết sẽ không còn ai hơn nữa không còn ai thay thế em trong giấc mộng mưa mù hay băng giá cũng không làm anh chung bước đừng hoài nghi tình anh em nhé ngày hôm qua đó tình mãi theo anh theo mãi đến hôm nay ân tình vẫn đồng đầy và mai sau nữa yêu người càng đắm say có ai hơn tình em một tình yêu một trái tim cho em <laughs> rồi đó dạ. vậy cái cô gái Cảm nhiều mối tình là đúng rồi thiệt á mai chỉ anh học cái này coi nha rụng rời á thực anh, anh ơi cho em hỏi một câu nha em, em, em có thể kiểm tra em kiểm, em kiểm tra là cái bộ bài đó là bao nhiêu con không à ok em <laughs> kiểm tra đúng rồi ạ không kiểm nên không, kiểm tra nên, kiểm tra. tra cái này dễ ha nên kiểm tra thật sự là nguyên bộ bài chỉnh chu nha quý khán giả anh sẽ nói một xíu là tại vì ừm cái về cái công việc của em á anh cũng cũng rất là hiểu do là cái mối quan hệ của anh cũng có nhiều bạn làm trong bất động sản anh là anh sợ em chê anh thôi chứ anh không chê em được <laughs> ờ. dạ à, thật ra thì em cũng chia sẻ một xíu về em ha à, đôi khi công việc áp lực thì dĩ nhiên là trong cuộc sống mình sẽ có một vài lần cãi nhau đó là chắc chắn rồi tuy nhiên trong cái lần cãi nhau đó là có đủ cảm thông cho nhau và hiểu cho nhau hay không chia sẻ cái điều đó mới là quan trọng chứ là việc không thể nào tránh nhau tránh được cái việc cãi nhau rồi và khi tham gia chương trình này thì có mẹ và có các em trai đến đây nữa thì em thật sự rất nghiêm túc rất nghiêm túc và rất mong muốn tìm được một nửa kia để mà cùng nắm tay nhau đi hết quãng đời của mình em là người có thể dung hòa được tất cả mọi thứ trong công việc trong tình cảm và trong những cái mối quan hệ khác em đều dung hòa được quan trọng là à, giống như là một một cái câu rất là nổi tiếng trên mạng á là tôi sẽ đi ra hà nội nhưng miễn sao tôi có lý do á À, có nghĩa là à, khi mình đã có gia đình rồi thì chúng ta nên biết được là cái đích đến của chúng ta là gì một phần là công việc là kiếm tiền nhưng mà cái hạnh phúc gia đình thì cái đó mới là quan trọng câu của em vừa nói nó đã giải đáp cho anh được cái câu là anh tìm được người biết cân bằng thực ra đối với em việc cân bằng nó không khó đó thì thật sự không có phải là không có người phụ nữ nào không biết đâu mà người ta muốn hay không thôi. muốn hay không thôi đúng, đúng rồi. rồi hồi nãy em nói là cần bạn nam cao trên một mét bảy anh không được mét bảy đâu <laughs> nhưng mà anh sẽ có những cái anh bù lại được à, ngoài cái chiều cao ha đó là nghĩa đen rồi em cần một cái chiều cao về nghĩa bóng nghĩa bóng chúng ta sẽ bấm nút thì biết được nghĩa bóng nó đâu <laughs> rồi đã đến lúc chúng ta quyết định xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không hãy sẵn sàng sau 3 tiếng đếm rồi chuẩn bị nè một hai ba trời ơi dạ. đồng điệu dễ sợ luôn đồng ý hẹn hò hãy nắm tay nhau em xin phép nắm tay làm thủ tục đầu tiên là mình ờ, hôn vào má bạn gái coi nào Chào con xin phép con xin phép em gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu kiểu dáng trẻ trung thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chúc tất cả mọi điều tốt đẹp nhất. Dạ. Hãy nắm tay nhau đi tất cả nơi nào chúng ta muốn. Mời dạ. các bạn. Em xin phép anh chị, em cảm ơn anh chị. À, đây, đây, dạ, đây đó là những gì mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị cặp đôi đầu tiên họ đã bấm nút hẹn hò với nhau còn bây giờ xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai tình dạ. duyên của cưng sao nè nếu mà tính là được một mối tình là chính thức dạ khoảng 8 năm ạ à. lý do gì chia tay vậy quen lâu rồi <laughs> xong hiểu nhau quá rồi nên mỗi người một Trời ơi. Dạ một mối tình đầu tiên á là khoảng ờ, uh, 6 tháng là hệ cấp 3 Rồi Còn mối tình thứ hai là 7 năm Trời ơi, tôi cũng yêu 7 năm luôn Dạ Trường kỳ ha Xin mời nhà gái Mời nhà trai Rồi chào anh trai Dạ okay. Bây dạ. giờ à, mình à, giới thiệu về mình chút xíu đi cưng Chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh và quý vị khán giả Con tên là Phạm Hồng Hoa, năm nay 31 tuổi dạ. Con đang làm cái gì ạ? Dạ con làm kế toán Vậy hả? Con làm ở đâu? Quận mấy? Dạ con làm ở quận 10 cô Quê con ở Tiền Giang, Ngộn Đông Tiền Giang là là đồng hương với ông Đúng đó Linh rồi Em trai giới thiệu cho bên à, nhà gái nha Dạ em chào Quyền Linh, em chào chị Hồng Vân chào em. Và cả trường quay Dạ em tên là Nguyễn Thế Thành, năm nay em 32 tuổi Nghề nghiệp của em cũng là kế toán Dạ. kế toán luôn dạ hai này về tính toán <laughs> giỏi lắm rồi em làm ở ngay chỗ uh, quận nhất quê em ở đâu dạ em người sài gòn à, điểm mạnh điểm yếu của em là gì à, điểm mạnh của em hả thì em có thể nấu ăn nếu mà so về mặt về công việc á thì em hết nhìn môi trường mới về mối quan hệ bên ngoài á thì em có thể giao tiếp được tới tất cả mọi thành phần của xã hội và nói thẳng ra là tùy cơ ứng biến vào cái đối tượng mình giao tiếp á còn điểm yếu là có thể là cái giọng của em á nó nói chuyện có thể không được như người thường nó hơi bị gọi là không rõ ràng và khi mà em mà vô một cái tình trạng mà em nóng tính quá nó nhanh quá em thì nói nhanh không ai nghe rõ dạ đúng rồi đó là do cái bẩm sinh của mình thôi dạ đúng rồi. nhưng mà anh nghe rất là rõ đúng ờ, tôi chị nghe cũng rất là dạ, đúng rõ rồi. nha em chừng nào nó nóng lên nó nói không nghe không rõ tôi cũng vậy linh một khi cái cơn điên tôi lên là tôi bị cà lâm á linh đúng rồi ừ. mỗi lần vân la linh linh nghe không được gì chứ nó xạo quá cuộc đời tôi la ông lần nào mời nhà gái dạ điểm mạnh của em là cũng biết nấu ăn chung thủy à, độc độc lập và dạ, điểm yếu là ít nói <laughs> rồi à, bây giờ hỏi nè tình dạ. duyên của cưng sao nè nếu mà tính là được một mối tình là chính thức dạ khoảng 8 năm ạ à. wow 8 năm lý do gì chia tay vậy quen lâu rồi xong hiểu nhau quá rồi nên mỗi người một trời ơi quen nhau lâu quá hiểu nhau quá chia tay cái đó cũng hay á thường thường có mấy mối tình chín mười năm nó cũng dễ chia ừ. tay lắm á vân wow vậy bạn trai nhớ quen rồi cưới sớm sớm nha đừng quen bảy tám năm nha dạ em có mấy mối tình rồi dạ em cũng ờ, trải qua hai mối tình rồi hai mối rồi dạ một mối tình đầu tiên á là khoảng 6 ờ, tháng à. là hệ cấp 3 rồi còn mỗi tuần thứ hai là 7 năm trời ơi trời ơi cũng yêu 7 năm luôn dạ trường kỳ ha giống okay. trong giai đoạn quen nhau á thì ừ. bạn nữ có đi công dạng mà hợp tác là động nước ngoài á à rồi thì sau khi về á thì giống như hai định hướng của hai người không có còn chung hướng nữa ừ. À, em bây giờ à, một mẫu hình lý tưởng thế nào không trai đối với em á bạn nữ chỉ cần ưa nhìn cách nói chuyện á hoạt động với mọi người ừ. là đối với em là được rồi em không quan tâm về vấn đề cao hay thấp nữa đúng rồi tại vì à, mình sống là chỉ là về cái tâm mình như trước nhiều khi cao quá về cái lưỡng nhà cũng vậy <laughs> chứ là còn hiểu nhau đâu quay mặt đây tôi tôi tôi tôi tôi dạ. tôi ngó coi sao bộ con gái cao đẹp mà có nhiều khi cũng cũng tùy cao, cũng đẹp vậy cũng tùy ừ. em không đòi hỏi luôn dạ không ừ chỉ cần mặt ưa nhìn thôi ưa nhìn là được ừ. tại vì bản thân mình á mình cũng ưa nhìn muốn người khác cũng ưa nhìn thôi ừ. tự nhận mình ưa nhìn luôn đúng không dạ. ừ coi, coi bên nhà gái tôi dạ. còn sao nha Đáp rồi còn mình thì sao bên nhà gái. dạ em thì ờ, bạn trai cũng ưa nhìn với cái tính em cần là chung thủy đừng có lăng nhăng quá em 7 thích... năm mà 7 năm yêu một mối tình là biết chung thủy rồi <laughs> em không thích ừ, đàn ông hút thuốc có hút thuốc không vậy cưng dạ em không hút thuốc dạ chỉ ăn chích kìa chị gì chích chích trời ơi nói thiệt là người ta tin đó nghe không em nghĩ là không hút thuốc thôi ừ chứ còn chích thì nghe là nghe là hiểu là giỡn rồi à, ừ đúng rồi. nhưng mà nhiều khi bên đây người ta nai lắm người ta tin đó không chích thì cũng có chích lâu lâu cũng chích lần chứ có chích ngừa thì có ừ. đúng không ừ. bạn này hơi hề hước đó dạ yeah. ừ. bạn yeah. này dạ. bạn không quan tâm đến chiều cao luôn em lùng một m bốn cũng ok luôn như còn mình thì sao mình có mong người ta cao không dạ cao hơn em thì cũng tốt nhưng nhiều mà... cao nhiêu nè à, em phải... nhiêu nè dạ em mét sáu hai mét sáu hai vậy là bạn kia phải mét sáu năm đổ lên ha dạ ờ à. dư sức chào em gái dạ chào chú dễ cưng không dễ cưng ha hai người đã trao đổi nhau thấy thấy hai người này hiền nè mình hỏi phụ huynh đúng rồi, rồi. <laughs> coi à. các quý vị phụ huynh với gia đình nó coi suy nghĩ gì nhanh nè à. à, em gái đi với ai dạ đi với cháu ạ thôi rồi cháu như dạ, em chào anh Quyền Linh chào cô Hồng Vân chào quý vị khán giả em là cháu của dì Hoa cháu thấy sao cháu <laughs> em thấy bên anh bên đây cũng hiền trầm tính mà tính tình lại vui vẻ à, vui vẻ dễ thương á à, em thấy thì cũng được ừ. thì ừ. Um, nếu được thì cho nhau cơ hội tìm hiểu cảm ơn cháu đây bây giờ dạ, à, hôm nay em đi chung với mẹ và bạn thân của em xin chào chị hồng dân với anh Nguyễn linh theo nhận xét thì thấy uh, cháu hoa này dễ thương quá dễ thương ừ. luôn <laughs> thì nói chung như bây giờ là do hai đứa thôi chứ mình không ý kiến được hết á nhưng mà mẹ nhìn là mẹ muốn bấm không <laughs> ưng ý để coi hai nhỏ này nói chuyện sao nha mình mở rào coi mở rào hai kế toán này gặp nhau chỉ tính tiền không hai đó. đứa cùng kế toán luôn thiệt chứ không biết đứa nào tính mà tính kỹ hơn đứa nào luôn nè sẵn sàng tiến lên mình nhận bông trước rồi mình trao quà sau nha dạ rồi, luôn rồi đứng lên nào dạ à, anh có một bó hoa á dạ anh gần tặng em cảm ơn anh ạ và một cái chậu xương rồng dạ cũng có món quà tặng anh <laughs> rồi anh cảm ơn em anh cảm ơn em món quà này ha thì à, lý do vì sao mà bữa nay anh tặng cho em hai món bó bông và cái cái xương rồng á dạ. là nó đều có ý nghĩa của nó dạ. thì trong cái à, bó bông của anh tặng em 14 bông á nó thể hiện cái sự kiêu ngạo khi anh muốn em trong cuộc sống lúc mà phải kiêu ngạo chậu xương rồng á thì nó cũng liên cái sự gọi là cứng cáp gọi là chịu thương chịu khó là anh muốn em về cùng anh dạ thì để chủ động hơn cho anh hỏi là cái công việc kế toán á là mình dạ. cũng là cùng làm với nhau mình cũng hiểu về cái nghề của nhau rồi thì có những lúc á, là chắc chắn là cái thời gian mình ờ, dành cho gia đình á nó dạ. sẽ bị hạn chế vào những kỳ cuối tháng thì anh nghĩ là cả hai sẽ cắt trung hòa được với nhau dạ nói chung mà nhìn em anh có đó có hiện cảm rồi nói chung anh rất thích con gái được tóc dài dạ rất thích cái đó chị chắc chắn là em nói đúng là bởi vì chị thấy em bắt đầu nói khó nghe rồi đó thực sự khi nào bạn này <laughs> cái gì là bắt đầu nói chuyện khó nghe là chị biết cái cảm xúc của em với bạn gái này là có đang, đang hồi hộp đúng không hồi hộp. đó <laughs> em thấy ảnh sao nè dạ em thấy thì ảnh cũng uh, lanh giống như bù trừ cho em ừ. em có thích không em có thích cái lanh đó của ảnh không dạ có ừ lanh hay không mới là không phải là mình cứ cách nhận xét thôi có thể những cái lúc đó, trong cái cuộc sống á cái cách giao tiếp của mình sẽ khác dạ. mình dạ vâng. rồi còn về việc mà em ít nói á thì cái đó là anh không có uh, gọi là sâu được bù trừ á có thể anh sẽ nói rất là nhiều thì em ít nói yeah. Dạ. thì nó có bù trừ lại được với nhau chứ hai đứa mà nói nhiều quá thì không ai nghe ai hết anh có gia trưởng không ờ à, đúng rồi anh có gia trưởng không à, hiện tại thì à, không theo hiện cái chủ nghĩa là gọi là xã hội <laughs> nhưng mà tương lai có không cũng không luôn theo anh á thì là cái tiền bà chi tiêu á là anh có thể đưa em giữ em nếu hơn. mà em giữ như vậy á rồi hàng tháng anh có kêu em liệt kê ra những cái khoản chi tiêu không <laughs> cái đó là gọi gia trưởng rồi có cần quá đơn đỏ không <laughs> tại vì Mình anh nói đó, là quen hiện đó. tại là anh không có gia trưởng nhưng mà em hỏi là tương lai có hay không ừ, cái đó là không em dạ anh có thể khẳng định như vậy dạ yeah. Dạ, anh anh thấy em như thế nào thì hồi nãy anh nói giờ mà em là anh cảm thấy là rất là vừa ừ. vừa lòng dạ ưng ý rồi vậy còn về em thì em mong muốn cái khoảng thời gian nào mà có thể cả hai cùng về chung một nhà dạ khoảng từ một năm một năm trở lại cũng được ừ. ừ vậy cũng ý tưởng chín đến ừ. một chín tháng đến một năm <laughs> rồi là trong năm nay á <laughs> đúng rồi đó em về chung nhà với anh thì có làm dâu hay không <laughs> ừ, quan điểm của nhà anh là không có gọi là chị làm dâu anh vẫn có thể qua nhà em ở vẫn được anh không quan tâm vấn đề đó Nhà em ở dưới quê là không có lên đây Nếu mà ở dưới quê thì hai đứa về quê gặp nghiệp luôn <laughs> Nhưng mà em không thích về quê Thì mình ở trên đấy Anh nói anh sẽ đi theo em được cũng được mà Dạ Trời, thằng trai vợ gì cũng chịu hết trơn á Bây giờ là choáng rồi, ừ. tôi nói choáng rồi Để dạ. cái món quà xuống Tới nắm tay em gái Hát bài tặng em gái đi Nắm à. hai tay bạn gái <laughs> à, Thì bây giờ là nói thẳng ra là Anh thì không có nắm thuộc tay Không có thuộc lệ à, này cô bé có mái tóc đuôi gà đạp xe trên phố phố đông người qua chờ anh với nếu có lỡ hay cười rồi quân lời rồi <laughs> lần đầu tiên bạn gặp em á là yeah. Dạ. thấy em là người ở dừng rồi yeah. Dạ. với lại cũng những cái tiêu chí mà anh mong muốn á thì anh thấy dường như là họ tuổi cho chỗ của em thì à, không biết cảm nhận em như thế nào nhưng mà anh muốn là mình có một cơ hội với nhau Hồi nãy anh nói nhiêu tuổi em cũng chưa nghe à, luôn 32 Dạ Vậy lớn em tuổi Đúng rồi Rồi còn em cảm nhận như thế nào về anh? không biết nói sao <laughs> Chúng ta hãy làm theo sự mách bảo của con tim Một Hai Ba Nhanh gọn lẹ Có bấm không nè? Dạ Em không bấm mà Tại vì em không cảm động Trời ơi sao nè sao nè nói nghe coi nè vậy em gái tại vì công ty em chưa có rung động <laughs> một chàng trai rất là dễ thương thật sự nha tiếc quá à, tất cả mọi thứ đều suôn sẻ cả chỉ có đến cuối cùng chúng ta mới bất ngờ cái đó không sao không sao dạ gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm royal m 139 của công ty nón bảo hiểm á châu kiểu dáng trẻ trung thời trang và hiện đại đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị mong là hai đứa sẽ tìm được một nửa Đúng của mình rồi. nha mọi dạ. người đi con đường riêng của mình <laughs> cảm ơn chị Trần ạ đời đúng là đôi khi nó không như mình bất nghĩ ngờ, nha bất ngờ ha bất ngờ mình chỉ à, tiếc là hai bạn quá hợp lý với nhau thôi thôi như vậy là ta đã kết thúc ừ, ngày hẹn hò hôm nay ngày hẹn hò và coi như là 50 50 ha Ê, một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi cảm ơn nhãn hàng mắt he viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc đã tài trợ thực hiện chương trình mắt he là sản phẩm số 1 về điều trị rụng tóc và kích thích mọc tóc nhanh do người tiêu dùng bình chọn năm 2018 quý vị khán giả có thể xem lại chương trình trên kênh youtube mcv media và cổng thông tin love tv mời các bạn xem bạn muốn hẹn hò trên ứng dụng truyền hình netlove các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ xem mạng nguyên hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao mà còn có cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Hẹn gặp lại vào lúc 15 giờ 20 chủ nhật và 22 giờ 45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ Hồng Vân và Quyền Linh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người. từ từ nhỏ tới lớn là con chưa có yêu ai hết trơn con nghĩ chắc người ta chê con không có xinh lắm sao không có ai à, em ờ, rất là khó tính thì ừ. em rất là đề cao cái sự đúng giờ đúng giờ đến mức là gọi là cực đoan luôn thì em làm giám đốc công ty phân phối cho một nhãn hàng chăm sóc ô tô em đã đi hôn cách đây 10 năm rồi anh ừ. em được một cháu gái năm nay 14 tuổi ở với em và à. một cháu trai vừa 12 tuổi đang ở bước ba đã có gia đình và ly hôn rồi chị thật sự bây giờ em mong muốn là có một người đàn ông trưởng thành vợ chồng là luôn lắng nghe ừ, nhẹ nhàng nhưng mà vẫn cái sự ấm áp ở trên đó chương trình bạn mối hẹn hò được phát sóng vào lúc 22 giờ 45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh